xin chào anh em Vâng thì à, mình đang có một chiếc XN Max và nó đang bị vội hóa Thì nếu anh em nào đã theo dõi kênh của mình thì anh em được biết ấy, mình làm rất là nhiều cái clip hướng dẫn cách khắc phục tình trạng bị vội hóa này ở những chiếc iPhone khác nhau và lần này thì lại XN Max bởi vì là thực ra là những chiếc máy đấy có thể làm rất là giống nhau ví dụ như là chiếc 11 này chiếc X này hay là chiếc IS đều có thể làm giống chiếc XN Max được nhưng mà rất là nhiều anh em vẫn điện thoại và hỏi mình là làm chiếc inbox như thế nào thế nên là mình vẫn phải chia ra từng đời máy mỗi đời máy mình sẽ làm một clip để hướng dẫn cho anh em và lần này là chiếc inbox nha. thì đầu tiên thì nói với tình trạng vô hiệu hóa này là vì sao nó lại bị thì cho anh em biết nó rõ hơn vô hiệu hóa như thế này ấy. có nghĩa là anh em để mật khẩu màn hình và anh em quên chỉ duy nhất là nguyên nhân là như thế thôi một là anh em để mật khẩu màn hình em quên là hai là người khác để mật khẩu màn hình và anh em không biết ba là đó là không phải là chiếc máy của anh em có thể anh em nhặt được và đã bị tình trạng vô hiệu hóa như này thì tình trạng như này ấy, thì đa phần là mọi người đều không biết cách xử lý như nào đúng không phải đem ra thợ và phải mất một vài trăm uh, nhẹ thì 50 nghìn hoặc có thể là 200 nghìn nhưng mà nếu anh em xem clip này của mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm và không mất tiền rất là đơn giản thôi rất là dễ thôi nhưng việc đầu tiên mình muốn nói anh em biết đấy cái clip này mình làm hướng dẫn anh em cách xử lý tình trạng bị vô hiệu hóa hay là phá mật khẩu màn hình iPhone thôi chứ không thể nào mà phá được mật khẩu iCloud anh em nhé bởi vì là nếu là máy đấy không ai iCloud thì anh em cứ phá và kích hoạt vào là xong còn nếu có ai nào mà anh em không nhớ ấy, thì chắc chắn một điều là anh em phải chịu phải chịu nhá bởi vì mình không làm được ai lao đâu nếu muốn phá ai lao chỉ có điện thoại cho apple thôi đúng chính chủ thì apple sẽ mở cho rất là nhanh thôi không có gì khó cả đó muốn làm như nào muốn gọi Apple hay muốn tư vấn cái gọi Apple như nào thì anh em cũng comment ở bên dưới để mình hướng dẫn nhé còn lại là nếu xem clip này thì để phá mật khẩu màn hình thôi nhá thì tiếp nữa là trong tình trạng mà phá mật khẩu màn hình này thì cách của mình làm ở đây ấy, nó là sẽ là restore lại máy có nghĩa là đồng nghĩa là việc là mình sẽ làm máy này nó như trạng thái ban đầu như lúc mình mới mua ấy thế này là dữ liệu nào mà lưu trên máy là nó sẽ mất hết nó sẽ mất hết còn nếu mà lưu ở trên đám mây như iCloud hay Google Drive ấy thì nó sẽ không mất nó sẽ lưu được của anh em đó còn lại là những dữ liệu lưu trên máy như là ứng dụng đăng cài này hay là ảnh lưu trên máy này hay là tin nhắn lưu trên máy này hay là danh bạ lưu trên máy không lưu trên ai cả lao hay không lưu google ấy là nó sẽ mất hết anh em nhé nó sẽ như trạng thái máy mới đó thế là anh em lưu ý là như vậy không có cách nào để lấy lại đâu nếu trường hợp bị vội hóa không cách nào để lấy lại đâu đó chỉ trường hợp là mình lưu trên ai cả lao thôi đã mây thôi đó thì việc đầu tiên để xử lý để làm cái xử lý được tình trạng vô hóa này thì mình sẽ chuẩn bị nhé thứ nhất là cái máy của anh em ấy là phải hoạt động được những cái nút là bình thường có nghĩa là nút nguồn nút nhỏ tiếng to tiếng đều hoạt động bình thường đó thứ hai là mình cần chuẩn bị một chiếc máy tính à, có hệ thành Windows hoặc là Mac OS đều được nhưng phải có kết nối mạng tương đối tốt một chút thứ ba nữa là cần chuẩn bị một cái cáp USB cho mình một cái cáp USB có thể nếu anh em có máy tính USB Type C có cổng Type-C ấy thì chúng ta có thể dùng cái cáp Lightning Type-C hoặc nếu mà anh em vẫn là máy tính bình thường thì chúng ta có thể dùng một cái cáp mà cổng Lightning USB như thế này à, nên dùng một cái sợi cáp nó tốt tốt một chút có thể là cáp theo máy hoặc có thể cáp mua ngoài nhưng nên tốt một chút để chúng ta không bị gián đoạn trong vấn đề chúng ta chạy lại phần mềm nhé đó thì ờ, chỉ cần như vậy thôi đấy cách bước thực hiện thì đơn giản như này đầu tiên là hãy nhìn vào màn hình máy tính của mình nào đó hiện tại mình đang dùng một hệ điều hành uh, Windows 18 à quên mất Windows 10 đó mình đang dùng một chiếc máy tính có hệ hành Windows 10 nhá thì mình sẽ vào website đây này mình sẽ download một cái phần mềm thì tất cả các clip mình đều hướng dẫn anh em một cái phần mềm này là phần mềm Autul không phải là phần mềm chính hãng của Apple nhưng mà phần mềm này nó dễ dùng đó và nó có tiếng Việt nó rất là dễ dùng thì mình hướng dẫn anh em phần mềm này anh em có thể vào website là bau.com nhé đó anh em download về ấn vào download và sau đó anh em cài đặt khi cài đặt xong thì nó sẽ có biểu tượng như thế này này đó anh em có thể nhìn chữ bao tu không anh em kích vào đây đó thì nó sẽ lên một cái ờ, màn hình trạng thái như này đó thì hiện tại bây giờ mình vừa cài xong nó chỉ là tiếng Anh thôi nhưng có thể là chuyển sang tiếng Việt được ở đây có thể chuyển sang tiếng Việt được nhá rất là dễ thôi ấn vào setting này và chuyển sang tiếng Việt được nó có tiếng Việt luôn đó ok tắt đi và mở lại nó có tiếng Việt luôn nhá đó anh em nhìn đã kết nối thiết bị iOS vào PC không đó thì đây là bước quan trọng nhất đó là bước chúng ta sẽ kết nối cái máy điện thoại iPhone của chúng ta và máy tính ấy rồi ờ, thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cổng USB vào máy tính nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ cắm cổng USB này vào à, điện thoại này. À. Thì cắm vào nó chỉ hiện lên và sẽ rung cái thôi bởi vì nó không nhận được máy tính đâu. Đây là bước thủ thuật để chúng ta vào chế độ à, recovery để chúng ta có thể kết nối được vào đúng không? Đó thì à, đầu tiên là chúng ta cứ cắm cáp và giữ nguyên như này. Màn hình vẫn hiện vô hiệu hóa bình thường. Thì bây giờ trên điện thoại nha chúng ta ấn to tiếng này, nhỏ tiếng này, mình nhắc lại là anh em nghe kỹ nhá to tiếng nhỏ tiếng và giữ phím nguồn nhá đó khi bây giờ nó hiện lên như này này anh em cứ giữ thôi đừng làm gì cả cứ giữ phím nguồn thôi giữ khi nào được vào được chế độ recovery thì thôi đó em lưu ý mình như vậy cứ giữ nhà nó tắt đi cũng giữ nhá đó là nháy cái gì thì cũng giữ luôn cho mình đó giữ một chút nó sẽ vào đấy hiện táo cũng giữ luôn em lưu ý là phải giữ nhá nếu anh em không giữ nó sẽ không được đâu đó đó đây là chế độ recovery này thì nó hiện một cái cáp và cắm vào máy tính như này nhá đó anh em lưu ý như vậy nếu mà anh em mà nó hiện lại vào màn hình vội hóa thì anh em làm lại cho mình to tiếng nhỏ tiếng và giữ nguồn cứ giữ khi nào vào được cái này thôi đó nếu mà anh em chỉ cần lỏng tay phím nguồn phát là nó sẽ khởi động lại đấy thế nên anh em lưu ý nhá khi vào được chế độ bên này thì anh em nhìn lại màn lại vào màn hình máy tính này thì ở trên màn hình ba tool nó báo nhá là thiết bị đang được kết nối ở chế độ Raspberry Remote bây giờ nếu mà chúng ta ấn vào Exit Raspberry Remote ấy, thì chúng ta lại vào lại cái chế độ đang bị khóa đó thì chúng ta ấn vào Go flat nha đó, Go flat này thì bây giờ là bắt buộc vào cái màn hình như này là bắt buộc là chúng ta phải chạy lên phần iOS mới nhất thì iOS mới nhất ở đây nó là 14.0.1 đó thì vì sao mình nói với anh em là cần phải đường truyền mạng tốt bởi vì bản firmware này nó lên đến bản firmware là lên đến những 5,74 g có nghĩa là nó rất là nặng thế nên là khi mà chúng ta đao về nó sẽ lâu nếu mà đường truyền mạng tốt thì nó sẽ đao nhanh đúng không thì bây giờ là hiện tại mình cũng chưa đao đâu đó thì mình sẽ ấn vào phần download nhá và mình chờ đợi mình ấn vào phần download và mình chờ đợi để flash đúng không đó thì bây giờ là khi nào mà mạng xong thì uh, chúng ta lại tiếp tục nhá ok ok đào xong rồi nhá thì uh, bây giờ là sẽ các bạn lưu ý chỗ này này chỗ này rất là nhiều bạn làm sai thế nên là mình phải nói kỹ này này thứ nhất là bây giờ đao xong về rồi thì mình đã chọn cái bản là 14.0.1 đúng không ở dưới này nhé thì nó có ba cái mục để chúng ta lựa chọn thứ nhất là cái mục à, là này nếu mà chọn đầu tiên mặc định ấy, là chúng ta sẽ giữ nguyên dữ liệu nghĩa là dù update lên ấy, thì nó vẫn khóa rất là nhiều bạn cứ để mặc định và chạy và có comment với mình là tại sao em làm mà vẫn bị khóa và vì là do là các bạn không xem kỹ đoạn này thì là có ba cái mục chọn thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ở giữa nhé chúng ta sẽ chọn vào cái mục mục là quick flash mode ấy, nghĩa là vào đây để flash lại máy thì nó mới xóa hết được cả uh, mật khẩu màn hình và các thứ các bạn lưu ý lại là nữa là chúng ta phải chọn là phần quick flash mode phải chọn là phần quick flash mode nha sau đó là chúng ta vẫn cứ chọn ở rom này và quick flash mode là sau đó cho chúng ta flash đó nó nó báo này và chúng ta chọn flash ok thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi rất là đơn giản đúng không bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi chỉ trong vòng tầm khoảng 15 ờ, phút đổ về thôi là chúng ta sẽ flash xong chắc chắn là chúng ta phải kiên nhẫn các bạn phải kiên nhẫn nhé phải kiên nhẫn nếu mà không kiên nhẫn thì có thể là sẽ phải lặp lại sẽ bị lỗi và chúng ta sẽ phải lặp lại đó nếu mà trường hợp xảy ra bị lỗi như của mình đang bị như này này ở đây nó đang báo là chúng ta đang cài sai deliver đó thì chúng ta sẽ cài lại deliver nhá bởi vì là nếu mà chúng ta trường hợp bị sai deliver này thì chúng ta sẽ có một cái mục fix deliver ở đây đó mình sẽ fix cái deliver đi và sẽ cài nhá đó. Ờ. để mà tốt nhất thì chúng ta lên down cái iTunes này về bởi vì trong này nó sẽ có driver chuẩn của Apple và bản là bao giờ nó sẽ là bản mới nhất thì là nó sẽ fix được tất cả driver nếu mà trong trường hợp chúng ta chạy nó cứ báo lỗi ở một như này bởi vì nó chỉ không nhận được driver thôi đó ở đây nó báo là check driver tại iTunes không có này thì bây giờ chúng ta ấn vào uh, iTunes để chúng ta đào về nhé Đó, chờ đao về nó nhanh rồi nó hơn 200 ờ, b thì rất là nhanh Đó thì khi cài cái này về thì nó sẽ có một driver chuẩn nhất Rồi, ok mình sẽ cài nhá Đó. tất cả chúng ta làm những cái này đều phải kiên nhẫn nhé đều phải kiên nhẫn thì mới thành công được còn nếu mà không kiên nhẫn thì à, sẽ không thể thành công đâu từ việc chúng ta chờ đao ứng dụng từ việc chúng ta chờ đao freeware từ việc chúng ta chờ đao những cái tool nó fix được những cái lỗi mà như vừa giờ mình chạy ấy, là không deliver ấy. đó là chúng ta đều phải kiên nhẫn và chờ đợi thì cái phần mềm iTunes này nó rất là quan trọng bởi vì phần mềm này phần mềm chính hãng của Apple này nếu trong trường hợp chúng ta dùng bao tool mà chúng ta không không không chạy được ấy thì là chúng ta có thể chuyển sang cái phần mềm iTunes này chúng ta chạy là được anh em lưu ý như vậy nhé Đó, nên chúng ta có tốt là chúng ta cứ lên cài vào ok bây giờ cài xong rồi ấn vào finish nha đó và tắt đi và bây giờ mình sẽ flash lại nào ok tắt đi flash lại nha đó đó bây giờ đã vượt qua đến phần 5% rồi này đó các bạn thấy không anh em theo thì bây giờ anh em phải chờ đợi trong vòng 15 phút ở đây dưới này nó cảnh báo này anh em đợi trong vòng 15 phút nha ok 15 phút sau xong là được kiên nhẫn nhá đó thì các um, anh em nhớ là sau khi chờ đợi xong ấy thì cái bước này tiếp tục nó sẽ cài tiếp là anh em phải uh, kiên nhẫn chờ đợi tiếp khoảng tầm khoảng 5 phút nhé 5 phút là cao nhất thôi thực ra là chỉ tầm khoảng một phút thôi đó thì à, chúng ta sẽ vào được cái màn hình chính và chúng ta kích hoạt bên trong bây giờ máy chúng ta đã trở lại trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng rồi đó trở lại trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng rồi có nghĩa là nó đã mất hết dữ liệu rồi cả cả cái màn khẩu màn hình thì nó cũng quên luôn rồi đó thế nên là anh em lại chờ đợi bởi vì bây giờ bây giờ nó là cái bước nó cài đặt à, phần mềm cái thứ vào đây ok đợi tiếp nhá Khi lên cao Ok ok nhá đó thì uh, khi chạy xong thì nó hiện cái màn hình xin chào này thì bây giờ chúng ta sẽ anh em sẽ vào phần đây là chọn tiếng việt thôi đó kích hoạt lại bình thường thôi đó và kết nối một mạng wifi đó, nếu mà trong trường hợp mà anh em có ai cả lao tí nó sẽ hỏi đấy đó Chờ bị chút nhá ok bây giờ thiết lập thủ công này ấn vào chọn uh, mạng wifi này đó đó thì bây giờ nếu ở cái bước này nếu mà trong đấy có tài khoản iCloud nó sẽ hiện lên để anh em bắt anh em phải đăng nhập iCloud được nó các bạn hiểu không anh hiểu không đó bắt nhập bắt anh em phải nhập iCloud còn nếu trong trường hợp mà anh em mà các bạn mà không iCloud ấy, thì nó sẽ đẩy vào luôn như này này đây bạn chỉ tính nhá thì nó sẽ mất khoảng vài phút để nó tìm kiếm ấy và xác minh ấy đó thế đây là mình mới nói là nếu là máy thực trực thực tế của các bạn của anh em thì nó rất là dễ rồi bởi vì bản thân mình đã nắm được là cái tài khoản bên trong nó là gì đúng không thì mình cứ thế là vào thôi còn nếu nó thực sự không phải máy anh em hoặc anh em quên mất tài khoản ai cái nào rất là nguy hiểm đó bây giờ là của mình không có ai cái nào nhá thì nó sẽ hiện như này này ấn tiếp tục thôi thiết lập sau trong người đặt cho nó nhanh không sử dụng mật khẩu đi và cái đặt được tính sau để mình kích hoạt được vào bên trong đã đó ở đây này ở đây này ok kích hoạt hết đi thiết lập sau trong cài đặt này không sử dụng luôn đó đồng ý nhá đó. để sau này đó đó đó đó ok đã phá mật khẩu xong và bây giờ mình đã sử dụng bình thường anh em thấy rất đơn giản không mình chỉ cần có máy tính này có mạng internet này và mình làm mất khoảng tầm 20 phút là nó sẽ xong và chúng ta sẽ không tốn tiền để ra cửa hàng đó thế nên anh em xem clip này của mình và anh em thấy hay nhớ cho mình like nhá lưu ý là sẽ mất hết dữ liệu và nếu mà có ai cả la thì mình chịu nhá đó các bạn xem clip chào tạm biệt các